chào cô chú anh chị thì hôm nay à, em sẽ chia sẻ mình thêm một cái phần nữa đó là à, làm sao để xem được cái năm sản xuất của cái cây đàn đó à, ở đây mình em sẽ chia sẻ cách để mình tra ba cái thương hiệu lớn hiện tại ở Việt Nam mình sử dụng nhiều nhất là Yamaha, Kawai và Steinway thì thông tin mình có thể tra khảo mình có thể tra cứu từ năm 1927 đến năm 2020 và mình có thể tra được là thông tin đó là nó sản xuất ở đâu và sản xuất vào năm nào thì à, thông tin này nó cũng có sẽ sẽ có sai sai số nha nên là cái trang này em cũng rất hay là thử, thường thường để sử dụng để tra cứu những cái thông tin của đàn mà bên em nhập về đó. thì nói chung là nó có sai số đó nhưng mà ở mức độ mình có thể tin tưởng khá tầm khoảng 80 trăm nếu chấm điểm là tầm khoảng 8 điểm nha đó. còn hôm nay em sẽ chia sẻ cho mình cách để mình tra cứu thì đầu tiên đó, mình sẽ à, nó có hai dạng á, thì nó có hai dạng series á cái series một cái series toàn là số không có một dạng số series nó có cả ký tự nữa ha ví dụ như ở đây em có cây à, Yamaha U3H của Yamaha này đó. thì em sẽ vào trang web và em à, trước tiên á, là cô chú anh chị phải biết được cái số series của cái cây đàn đấy nha số series chính xác của cây đàn nha thì uh, series thì thường thường nó sẽ nằm ở đâu đối với Yamaha thì nó sẽ nằm ở đây hoặc là ở vị trí này à, hoặc là ở vị trí của cái logo với logo còn như ba hãng là Steinway Steinway uh, Yamaha và Kawai thì nó sẽ nằm ở ba cái vị trí đó mình chỉ cần mình xem nó có dãy số thôi dụ đây em có cái cây uh, Yamaha U, 3 h nè đây là số series của nó thường thường dòng U3H uh, U, U nói chung GH với S thì thường thường nó sẽ nó sẽ nằm ở đây ha nó có cái hiệu chữ H phía trước ha à, đó là cái đời của nó thôi à, thì khi mình ghi á, mình không cần đối với Yamaha U á, thì mình sẽ không cần phải ghi chữ H mà mình ghi cái mình tra cái số phía sau này ở đây em sẽ có là 2263996 nha thì đầu tiên á, anh chị sẽ vào trong cái video có cái địa chỉ như thế này à, cái link thì em sẽ để dưới à, đường link trong cái phần mô tả của video à, thì ở đây thì mình sẽ có à, các phần như là à, đây là mình đang tra cho thằng Yamaha này à, nó sẽ có phần là Kawai này à, Kawai này Stanway này à, mình muốn cái thương hiệu nào thì mình chỉ cần đích chuột vào cái thương hiệu đó ví dụ như ở đây Yamaha hồi nãy cái U à, cái U3H của em á cái số series là 226 thì em sẽ đánh vô trong cái ô này nè à, nhớ đây là Yamaha nha 226 3996 à, đây là số series nãy có chữ H phía trước đó, chúng ta không cần ghi chữ H phía trước à, và chúng ta bấm vào giải mã à, thì chúng ta sẽ có đây nè cây đàn à, piano này được sản xuất tại uh, Hama Hamamatsu ở Nhật Bản vào năm 1976 à, ví dụ như cái cây kawaii thì chúng ta sẽ bấm vào kawaii và chờ nó tí để nó lót qua cái bên kawaii để chúng ta ấy thì đa phần em sẽ uh, thực hiện bằng cách đó để em tra cứu uh, năm sản xuất và nơi sản xuất của cái đàn thì uh, em có thì em đã chia sẻ cho cô chú anh chị uh, cách để mình xem uh, năm sản xuất và nơi sản xuất ha à, thì uh, ở đây có cái u UBH nãy em cha so cha cha cha cha cú là, là năm 1976 và sản xuất ở Tamamahasa em quên tìm nhưng mà là Nhật Bản ấy hả thì ở đây em cũng có một cái tờ do cái hiệp hội của kiểm ờ, định bên piano của bên Nhật Bản họ đi kèm với cái sản phẩm này hả thì đây thì đây cô chú anh chị có thể xem đây là cái Yamaha U3H của em nè 226 3996 năm sản xuất 1976 y gan luôn nha đó nó được cái nữa là trong đây nó sẽ không có thông tin là sản xuất ở đâu ha không xuất sản không sản xuất ở cái cái cái nhà máy nào nè nhưng mà ở trên kia nó vẫn có sản xuất ở trong nhà máy đó ha nó nó được thêm thông tin nữa <clears throat> và đôi khi nó cũng có sẽ có sai số tầm khoảng một năm đó. thì đó là cái thông tin em chia sẻ hy vọng cái thông tin này nó sẽ bổ ích cho cô chú anh chị nào có quan tâm đến những cái sản phẩm ha. đầu tiên thì chúng ta phải bắt buộc phải biết cái số series để chúng ta có thể tra được nha À, và cái thương hiệu mà mình muốn tra à, thì à, bên em cũng kinh doanh những cái sản phẩm piano đã qua sử dụng như thế này của Yamaha nè, Kawai nè, à, Steinway và những thương hiệu nội địa khác nếu cô chú anh chị nào cần quan tâm hoặc là không biết gì thông tin những sản phẩm á cứ liên hệ lên bên em sẽ hỗ trợ tối đa cho ừ, ừ, bên em sẽ hỗ trợ Ờ, tất cả tất cả dụng tất tật nhưng mà những thông tin mà tụi em biết thì em sẽ hỗ trợ cố gắng hỗ trợ à, còn nếu anh chị nào tin tưởng thì có thể uh, ủng hộ bên em à, rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều chào tạm biệt ạ à.